Hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đến với channel của mình Và mình là gì đây video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cách các app sinh tồn mình giải siêu cọt nha các bạn Thế trước khi bắt đầu video này mình mà các bạn này là chúng mình một like Một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mỗi nhất khi mình ra video mới nhé Thì à, Trong video làm trước thì mình đã có một vài quyền sửa chữa cho mọi bạn sẽ làm Islamiki và Islam đối giảng của mình và đồng thời mà ý mái né rải đáp cái quân và cái ổn và cái, và cái quân và cái tiện của mình trong trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi xuống dưới đây hẹn và làm một máy phám element cơ bản phía dưới anh em nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị để trong này rồi bây giờ thì đi xuống rồi chơi hẻm thôi Three days later. Mình đã nói bây giờ chị để tí vào và lại phạm. À, em mẹ thôi. Ôi, mẹ trời, sao lạc xuống đến đây kìa? Từ chỗ này mới sẽ ra thành ra nhỉ? sẽ lên A3 làm một cái đơn vị đèn mạng hey, từ chỗ này mình sẽ dùng block để tạo ra cái dài ra nhỉ này là ba tập an, này là ba tập bạn thì mình kéo dài xuống chỗ này nhỉ? A few moments later. Đấy, đây chỗ này chúng mình sẽ chúng mình sẽ lại thêm nguyên liệu đã và à, đặt vào cái chỗ này nhỉ. Mình sẽ lại thêm một ít cổng này. Mình làm là cái ban, để tạo đặt vào đây. Nói chung là lên đạn này làm một ít cách lên vị trái mình để có thể hữu được nhiều kinh nghiệm nhỉ mình sẽ phải sang đây và đặt hopper này chỉ vào đặt rước này nhỉ đấy bây giờ thì đặt những cái thảo trạng phía trái này để lại kinh nghiệm cho dễ dàng nhất nhỉ bây giờ thì mình sẽ đã và đặt cao lên cái vợi block à, cả phần bộ mấy ba mấy bộ mấy ấu nhỉ và bộ hai ấu nhỉ một một ba bốn sáu mươi mười một cái bộ mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai một hai hai hai ba hai tư hai năm hai sáu hai tám hai chín ba mươi ba một hai ba ba tư ba năm ba sáu ba chín bốn mươi khoảng 40 euro là được rồi nha các bạn bây giờ mình sẽ đi xuống bây giờ thì mình sẽ ra cái chỗ này mình, mình sẽ đọc hai euro phí được cái này làm phí làm cái này nhỉ mình thì mình làm sáng ngay đấy đấy để làm được này bây giờ, bây giờ mình sẽ lại danh để ở phía trong này thì đã lên cao thôi giờ mình sẽ tiến lên và làm những cái phía trên này các khoảng mắc ấu trên này cho nhìn cho nó thoáng thì hẹn gặp lại các bạn thấy mình làm sống ở cái chỗ này đây mình là làm xong rồi bây giờ thì từ cái chỗ này mình sẽ kéo ra khoảng 14 15 nhé một ừ, ba bốn năm sáu bảy ừ. 11 12 13 15 mình sẽ làm vậy như vậy tương tự vậy à, như cà phê còn lại bên này một hai ba bốn lên mười một mười hai mười đấy bây giờ thì mình sẽ nổi chúng nó lại một cái mặt phải nha hẹn gặp lại các bạn khi mình làm chỗ này nhỉ em bây giờ em sống thị kế cái mấy giờ thì mình sẽ lấy vật đặt sự này à, đặt đặt cái à, giang dạo này xuống nhẹ còn em lấy mày này xuống phải dưới rồi đấy là cái chỗ này sẽ chặt phạt lắm mà chạy luôn nhẹ bây giờ thì mình sẽ lại à, những cái nguyên liệu cần để đến trên kế làm nên cái đặt con à, làm ender để thu hút bọn element này để vào cái chỗ này cái chỗ này mình sẽ đặt cả lên một cái block mình sẽ kéo cái chỗ này và đặt một cái nó sẽ set ở chỗ này bây giờ thì mình sẽ làm như vậy thì những chỗ bên này Đấy. đặt như thế này thế này họ đặt đường rẽ vào phía trong này thế thì mấy giờ phạm cả ngọc này đã nhỉ để tìm một con rắn lên đâu ống cục này là khá tắt tiêu mạo luôn Giờ làm sao mà đưa được con sẽ ra 거기서 났던 게 아니에요. ui ở đây khá là đào luôn nhỉ các bạn nào nó sẽ mở đấy thì nó sẽ mở đấy. đi mấy phải mặc xuống giả dạ va đi nào Mở ra tôi sẽ mở đĩa Đó là rất phiền Bây giờ thì mình sẽ phạm ngọc enter lại Đấy Giờ anh khá là mất tiêu mà thôi nhỉ Thế nên nó ba đầy, nó ba sẽ xém bằng thôi Ừ, sẽ làm lại đâu ôi mắt tại thức ăn luôn này á giờ thì mình sẽ làm về nhau hay lại chấm đi thức ăn nhỉ Three days later rồi mình đã liếm cái này rồi cái xin mời lý á 2000 years later. Thế mình là cổ đây mình cả có này là mẹ này vào đó đây nhỉ. Thì ra chứ nó sẽ đập bỏng vào những cái chỗ dưới thưa cái chỗ này thôi. đây là sáng lấy ra thì mình sẽ xuống đó và à, khám kinh nghiệm phía dưới thôi hết cái những cái trường hợp nên để bảo để mình khỏi còn thôi bây giờ mình sẽ đến à, là để mở rộng cái chỗ này ra nữa vậy. nữa là được rồi đấy giờ ở chỗ này mới sẽ kẹp lá để ra một cái chỗ tam tương ngoại hai cái chỗ này mình sẽ tăng tương ngoại này chỗ này rồi đã xong bây giờ mình sẽ cắt những cái đầu mà mình thì không muốn thị pha đấy là được là mình bây giờ thì vào xử lâu rồi đấy đấy đấy mình làm thảm tại đây là hiệu quả là nhà nước em mà bọn em là mấy người đảm được Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi về nhà thôi à nãy giờ mình ở phía chỗ này phía đã đè này khá lâu rồi bây giờ thì mình phải đi về thị trường thương ba để uh, về ở đây à, à, để đi thăm à, vùng biển để cho nó và sau khi mình sử dụng khá là lâu nhỉ giờ dạ, thì mình sẽ dọn dẹp đầu và đi khám phá thôi mình sẽ tạm thời để chúng ta lọc view thứ và chúng ta rửa ngay, ra các các cái chỗ này vậy để, chúng ta sẽ lại cái rưỡi phóng ngay và đi khám phá thôi chỗ này này và bây giờ thì mình sẽ đi khám phá vùng đất nào đó thôi vùng biển nào xa xa để vùng của mình để mình ở thôi One eternity later. Ở cái chỗ này, giờ em sẽ xuống đấy và đặt một cái chỗ để làm cái thuyền để đã bị thả thải. Thế thôi, giờ thì ra biển và khắp tạm với. Ui, hình như đấy là bởi một cái chuyên thế là tôi sẽ xuống đây và lại hướng về thằng này bắt đầu yên đây rồi bây giờ thì mình, mình sẽ đi lên đi tìm cái kho bảo này nó là sạch là mở ra một chữ ít rồi đấy là mở ra một chữ ít rồi đấy bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi tìm cái chỗ cố gắng đi tìm ngay rồi ừ. có bảo ngay rồi cái nó mở ra nó sẽ quá to thế các bạn bên nhớ là phải bên này nè đúng rồi đúng rồi có bạn này ở phía bên này đấy đi phó bạn khó giữ mình luôn Ôi không Ui Thấy một quả suy đặt nơi kia. kìa Phía cái chỗ này đi Giờ thì mình sẽ lại xem Và ba Tao sẽ phủ ngay rồi Hmm. Thằng bạn chạy về ra Buồn vào đâu vậy? Hello à, Mình sẽ lên đây vậy chỗ lại mình ra với này những nền tảng sát và cái một ít tính thể là cầu biển ấy nữa và đi lên đó bây giờ mình sẽ lại đâu cái thuyền đặt cái chỗ này nữa nhỉ ấy thuyền này cà ở đó đáng ờ con Nguyễn về nè không khoản sản quả khá là nhiều luôn à, đây là sụp đạn nơ, đi rồi bác thủy thủ vip à anh em ngay trời ơi hát cái giọng nháo bây giờ mình sẽ đi khám phá một ít ngoài này tìm những cái khe nứt văng à. Ui, có tan tích cổng địa ngục này chịu hình được này chơi xuống mà khám phá Này trời ha không có rửa ha nó thầm chị không có cả rừng luôn hôm nay sẽ đi lên ban đi khám phá đấy uhm. như vậy đánh như vậy này thì bây giờ thì mình sẽ đi khỏi cái chỗ này thôi Ui, có gì đấy Và sau kia là Cạch, đã chuẩn bị làm lúc nãy Hmm. Mình sẽ đẩy như thế này đi nhìn cho rõ nhỉ Đấy. ok Đấy, sẽ này đi Ai, cháu không thể gì được ha mình sẽ đi để cái trên này và mình sẽ đi vay thôi A few moments later. Ok các bạn, xin chào video ngày hôm nay thì mình đã có xây dựng thành công một cái cú phám hãy phám element và tìm cho mình là nhiều à, khá là nhiều khoản sản ở trong trường kho bảo nhỉ thì à, để các bạn thích video này thì cho mình một like một đăng ký kênh ủng mình nhá và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video mới nhé còn bây giờ thì bye bye bye bye